Thành phố Bảo Lộc với diện tích ấn tượng hơn 23.000 ha nằm ở tỉnh Lâm Đồng, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Bảo Lộc nằm ở khu kinh tế trọng điểm phía Nam và là cầu nối giữa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước thông qua hai tuyến quốc lộ 20, 55 và sắp tới là tuyến cao tốc xuyên Việt, trục dầu dây, Liên Khương. Thời gian di chuyển từ Bảo Lộc đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận được dự kiến sẽ được rút ngắn một cách đáng kể so với trước đây. Bảo Lộc nổi tiếng với chè, cà phê và được mệnh danh là thủ phủ của tơ lụa. Nơi đây thu hút du khách không chỉ bởi khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm suốt tháng, mà còn nhờ những địa điểm du lịch độc đáo và hữu tình. Trên đường đi, những đồi núi và sông hồ hiện lên thơ mộng như tranh vẽ, du khách sẽ bị cuốn hút đến mức không thể nào rời mắt. Bảo Lộc cũng là điểm giao thoa của nhiều tôn giáo khác nhau như Thiên Chúa giáo, Đạo Tin lành hay Phật giáo. Biểu tượng Phật giáo của Bảo Lộc chính là Chúa Trà, Nằm trên ngọn đồi nhìn xuống hồ Nam Phương lấp lánh dưới ánh mặt trời và đồi chè xanh ngút ngàn. Bước vào chùa, du khách có thể cảm nhận rõ rệt không khí thiêng liêng, bình yên và mộc mạc trốn cửa Phật. Ẩn mình trên triển núi là chùa Linh Quy Pháp Ấn, được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mỗi sớm mai, cảnh vật được bao phủ bởi màn sương thơ mộng khiến du khách tạm quên đi những xô bồ thường nhật. Ấn tượng nhất có lẽ là cổng trời, nơi du khách vẫn rủ nhau đi săn mây và cùng lưu giữ lại những kỷ niệm cùng những khoảnh khắc hiếm có. Đây cũng chính là nét đặc trưng không nơi nào có được của riêng chùa Linh Quy Pháp Ấn. Tiếp đến, phải kể đến thác Damri, một trong những thác nước ấn tượng nhất Việt Nam. Thác nằm giữa cánh rừng nguyên sinh hoang sơ với nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm. Phóng tầm mắt lên, du khách có thể chiêm ngưỡng được cảnh thác nước chảy cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa, thời gian như ngưng động tại chính giây phút này. Điểm đến đặc biệt hơn cả chính là đảo Ngọc, bao trọn hồ tuyệt tình cốc lộc tân xanh biếc và kỳ ảo như ngọc bích. Nơi đây chính là bức tranh thiên nhiên thơ mộng và hữu tình bậc nhất Bảo Lộc, hứa hẹn làm động lòng bất kỳ ai ghé thăm và thưởng lãm. Trong tương lai không xa, đảo Ngọc sẽ trở thành thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng đầy tiềm năng, là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản khi muốn đầu tư vào một thị trường đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nhắc đến Bảo Lộc, người ta không thể không nhắc đến những đồi chè xanh ngàn gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố. Tại đây, Du khách sẽ cảm nhận được hương chè thoang thoảng và nhẹ nhàng như muốn níu chân người đến ở lại lâu hơn với hòn ngọc tiềm ẩn này. Bảo Lộc hiện đang ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông. Trong tương lai, khi tuyến đường cao tốc được hoàn thiện, thành phố sẽ thu hút các nhà đầu tư vào những lĩnh vực như du lịch, dịch vụ hay công nghiệp. Bảo Lộc đã, đang và sẽ trở thành một điểm tham quan và du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam. Còn chân chừ gì nữa, hãy đến và trải nghiệm Bảo Lộc theo cách của riêng bạn ngày hôm nay.